có lần anh đến mang tặng em cánh hồng cùng nụ hôn rất nồng nàn sáng rộng vòng tay ôm chặt em anh nói cho đến sau này anh chỉ yêu mình em biết rằng câu nói anh thật lòng biết rằng bờ vai anh quá êm đềm em tựa vào anh thiên đường anh rất lối cho đến sau này sẽ mãi là của nhau đừng rời xa nhé vì lúc yêu em anh dậy khờ đừng làm anh lo lắng vì trái tim em yêu mềm người yêu ơi em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi for biết rằng anh vẫn luôn thật lòng biết rằng bờ vai em quá êm đềm em tựa vào anh thiên đường anh rất lối hứa đến trọn đời sẽ mãi là của nhau đừng rời xa nhé vì lúc yêu em anh dài khờ đừng làm anh lo lắng vì trái tim anh yếu mềm người yêu ơi em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi anh nhé vì lúc yêu em anh dại khờ đừng làm anh lo lắng vì trái tim em yêu mềm người yêu ơi em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ riêng nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời nơi thiên đường anh đưa lối thiên đường anh đưa lối em